9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và với một cái căn nhà với một cái diện tích là ngang à, 4 m 2 và độ sâu là lên đến 12 m nha quý vị và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và một lầu nha cô chú anh chị với nhà mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị và chủ nhà sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà và đây là khu vực bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta này một mẫu nhà thiết kế theo cách mẫu hiện đại và rất đẹp tuyệt vời được gia chủ xây mới và tặng full nội thất đầy đủ hết nha à, anh chị cô chú mình mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi và đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái con đường của căn nhà mình này thì con đường rộng lên đến khoảng 4 mét một con đường hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn nha quý vị đường này thì ở à, khu phố ở rất là sạch sẽ an ninh thoáng mát và khu phố ở rất là lâu năm rồi một vị trí khu dãy nhà lầu và khu phân lô khu xây dựng phải nói rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị và đây thì toàn những cái căn nhà lầu không thôi đại với ngay sát với mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu luôn và ngay sát bên lại khu vực nhà thờ Thạch Đà và gần với lại khu vực công viên Lồng Hoa chợ Nông Tây và với một căn nhà là hướng chính nam và với một cái diện tích là ngang 4m2 à, và độ sâu là lên đến 12m và xây dựng là có 3 phòng ngủ như quý vị và ba nhà vệ sinh. Với à, thiết kế à, đẹp và trang trí một mẫu mới, mẫu của 2023 cuối của 2022 nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được bên à, gia chủ bán với một cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha quý vị. Và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị vào à, bên trong để à, chúng ta tham quan cái thiết kế cũng như là cái nội thất và cái không gian của căn nhà mình nha quý vị. Vâng thì bên ngoài chúng ta sẽ được à, chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Bên trong nữa thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có thêm kính cường lực nha quý vị. Nhà mình thì làm được hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha. Với một trệt, một lửng và một lầu thì à, nhà mình có lửng nên là không gian ở bên trong căn nhà mình à, là thoáng và mát nha quý vị với tặng full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo rồi từ những bộ sofa, tivi, tủ lạnh, máy giặt và cũng là điều hòa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 với những căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý nha quý vị. Ngoài ra thì được gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng thêm. Đấy, với à, hỗ trợ vay vốn thì à, hết mức nha quý vị. Ưu đãi lên đến khoảng 60 à, đến 80% luôn. Để cho gia đình mình nha, mua nha quý vị. Với giá tốt này, à, thương lượng cũng à, dễ này. Đấy, và khi mua thì sẽ được gia chủ là bao sang tên. Và bên em thì có hỗ trợ là uh, dẫn uh, đi xem miễn phí nha quý vị thì uh, những ai uh, quan tâm và những ai muốn uh, mua cho mình một căn nhà ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp ngày uh, trục đường Phạm Văn Chiêu uh, phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đại với uh, những uh, khách hàng đang có nhu cầu thì khi xem được video quan tâm đến thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và liên hệ cho em bên hai số hotline ở bên góc trái màn hình để gặp trực tiếp bên nhà đất bên em Nhà đá chiến thắng để đi xem nha quý vị Với à, bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có không gian khu vực đậu xe máy Và phòng khách của căn nhà mình Nhà mình thì à, có 3 phòng ngủ và có 3 nhà vệ sinh nha quý vị Trên lửng thì chủ nhà thiết kế với một phòng ngủ bên trên rồi Đấy, và cũng như là bên trên trần thì sẽ được gia chủ thiết kế với những hệ thống đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị, rất là đẹp. Và 20 bức tranh thì bên bức tường thì đã được gia chủ là trang trí với những bức tranh rồi. Vậy với đóng những các cái gỗ ốp gỗ vào tường nha Tạo cho điểm nhấn của căn nhà mình rất là đẹp nha quý vị Khu vực không gian phòng khách thì à, được gia chủ tặng một bộ sofa kèm theo là tivi và tủ để giày dép mũ nón và có kệ à, để tivi và có tủ để trang trí những các cái à, đồ trang trí bên trong thì đã được gia chủ là trang trí bên trong rồi. Một mẫu nhà mới và đẹp sổ hồng riêng và anh chị của chú mình mua công chứng ngay trong ngày. Ở ngay khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với một cái tủ âm tường tủ ở đây thì à, đã được gia chủ là trang trí những các cái à, đồ trang trí à, vào bên trong này rất là đẹp mắt nha quý vị đây với không gian bên trong phòng bếp cũng như là khu vực phòng vệ sinh và khu vực nấu nướng thì rất là đẹp nha quý vị kết hợp với những các cái tông màu sắc và những các cái nội thất ở bên trong tạo nên một cái khoảng không gian nhìn rất là đẹp và tuyệt vời nhá tủ lạnh thì được gia chủ là mua tủ lạnh cũng cao cấp rồi Tủ lạnh này tủ lạnh hai cánh cao và bên trong thì à, chủ nhà cũng có bố trí và tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị. Trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình. Ở khu vực bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và cũng như là có tủ âm tường, à, tủ bếp. Đấy và có máy hút bụi cũng như là có bếp luôn rồi. Đấy rất là đẹp nha quý vị. Một căn nhà phải nói là tuyệt vời và đang được gia chủ bán với một cái giá chỉ có 5 tỷ uh, um, ờ, 790 triệu đồng thôi. Chỉ có 5 tỷ 790 triệu đồng thôi nha quý vị. Và giá này thì còn thương lượng nha. 5 tỷ 790 triệu đồng và gần đến 5 tỷ 8 rồi. 5 tỷ 790 triệu đồng nha quý vị. Đấy với giá bán cực kỳ là rẻ và bề mại yêu thương. Vâng thì ở bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian phòng tầng lửng của căn nhà mình này. Đấy, với uh, lên trên lửng thì uh, chúng ta xem và tham quan những các cái hệ thống là đèn trùm, đèn led nhìn rất là đẹp nha quý vị. Những các cái uh, uh, đèn led chiếu sáng ra thì uh, rất là tuyệt vời nha. Ở ngay khu vực cầu thang thì uh, chủ nhà cũng ốp uh, gỗ này và có bức tranh kèm theo là giấy dán tường nha quý vị. Vâng thì uh, khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng uh, gỗ căm xe và lan can thì uh, chủ nhà được thiết kế làm bằng sắt. À, nhìn rất là chắc chắn cho à, khu vực lan can của căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng bếp à xin lỗi và phòng à, ngủ và có vệ sinh khu vực đằng sau ở trên tầng lửng là sẽ được gia chủ thiết kế với không gian khu vực phòng ngủ rồi nhìn rất là tuyệt vời và kết hợp với tông những các màu hồng à, rất là đẹp cho à, con em chúng ta cũng là một phòng à, ở dưới tầng lửng phòng nhỏ để cho còn em chúng ta thì ờ, ngủ ở dưới và học tập cũng như là làm việc ở bên dưới có phòng vệ sinh bên trong thuận tiện cho gia đình mình chúng ta sử dụng ở bên trong cái không gian khu vực tầng lửng nha quý vị và có giường có tủ và bàn trang điểm kệ đế tivi bàn làm việc bàn học hành đấy thì ờ, chủ nhà thiết kế ờ, trang trí cho khu vực không gian phòng tầng lửng rất là đẹp nha quý vị di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 2 và số 3 ở trên lầu trên lầu thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng vệ sinh nằm ở giữa cầu thang và có hai phòng ngủ, phòng ngủ đường trước và phòng ngủ đường sau nha quý vị. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Với ờ, giá bán thì cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Chỉ với ờ, hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và ngoài ra thì còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng. Vâng và đây là khu vực không gian phòng ngủ đường sau và có tặng giường cũng như là tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ để tivi kèm theo bức tranh và dãy dán tường. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led kèm theo là điều hòa bên trong và có cửa sổ nha quý vị. Điều đặc biệt đường sau thì à, chủ nhà thiết kế có cửa sổ đường sau để lấy gió và lấy ánh sáng. Cũng như là khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh, lại có vòi tắm hoa sen và uh, cái này là vòi tắm là bằng đồng nha quý vị, vòi tắm là bằng đồng. Đấy, vòi tắm bằng đồng và có bồn vệ sinh hàng ly mắc, bồn rửa mặt kèm theo là gương uh, sáng gương uh, có đèn uh, ờ, led sáng nha quý vị Đấy, và bên trong đây thì chúng ta sẽ có giường có tủ và kệ để tivi bàn trang điểm này khu vực đường trước thì chúng ta sẽ có một cái ban công khu vực để mà giặt rũ và phơi đồ phơi quần áo khu vực đường trước thì ở ngay khu đây khu vực đây chủ nhà cũng có thiết kế để khu vực để máy giặt đường trước này có vòi nước và có cầu thang leo lên khu vực bên trên à, sân thượng nhá Đấy, có lắp ờ, đặt thang leo lên sân thượng nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời. Một căn nhà với thiết kế sang trọng và rất là đẹp nha cô chú anh chị đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng cho những ờ, khách hàng nào quan tâm và muốn sở hữu thì ờ, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và trong video buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay em xin kết thúc video tại đây thì uh, xin chúc cho đại gia đình chúng ta có một ngày vui vẻ và tràn đầy niềm vui hạnh phúc và bên gia đình cũng như là xem video uh, uh, lựa chọn cho mình được những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý nha quý vị và đừng quên là hãy bấm vào nút chuông và